À, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn Hôm nay thì à, mình có nhờ cháu mình quay để giới thiệu là cho quý vị và các bạn một ngôi nhà tại à, cạnh chung cư Thạnh Tân phường Tân Đông Hiệp thị xã Di An tỉnh Bình Dương đây đây là một vòng xung quanh của khu vực của ngôi nhà rất là đông nha quý vị đây là căn nhà chính chủ thì ờ, do ông anh mình có nhu cầu chuyển nhà đi nơi khác ở thì ờ, bán lại căn nhà một trệt một lầu có diện tích là bề ngang là 4 mét và nhân cho 16 nhân cho 16 mét tổng diện tích là 64 mét vuông sổ sách giấy tờ đầy đủ sổ riêng Ngôi nhà để được xây dựng khoảng một năm nay thôi nha quý vị. Đây là phòng khách của ngôi nhà. Mời quý vị tham quan sơ cái ờ, tầng trệt. Đó. Đây là phòng bếp. Đầy đủ tiện nghi hết rồi nha quý vị, hoàn thiện. Quý vị có nhu cầu thì uh, mua vào thì sẽ ở ngay dọn và ở liền luôn ngôi nhà được trang trí à, khá đẹp đây là toilet căn nhà này thì à, gồm có một phòng khách ba phòng ngủ hai toilet và một phòng thờ nha quý vị đây là phòng ngủ ở dưới ờ, tầng trệt có máy lạnh nè rồi ờ, đèn ngủ à, bây giờ xin mời à, quý vị à, xem lại cái phòng bếp và lên lầu để xem cái à, nội thất bên trong nha phần trên lầu <coughs> thì cũng xin báo luôn cho quý vị và các bạn ngôi nhà chính chủ của ông anh mình bán có giá là 2 tỷ 550 triệu nha quý vị có nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 đây là cái phần phía trước uh, lầu trên lầu nha lan can xung quanh là rất đông à, phòng thờ à, báo cho quý vị luôn thì cái phần mà sổ cũng như là ghim vị trí thì mình để ở phía sau video <coughs> đây là phòng ngủ ờ, trên lầu phòng ngủ thứ nhất trên lầu căn nhà được thiết kế là rất gọn gàng phù hợp cho các gia đình ờ, trẻ còn đây là toilet trên lầu và phòng ngủ phòng ngủ thứ ờ, hai ở trên lầu tổng cộng 3 phòng ngủ rộng rãi thoải mái rồi một lần nữa ờ, xin ờ, giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi căn nhà một trệt một lầu cạnh chung cư Thạnh Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Một ngôi nhà chính chủ có ờ, một phòng khách, ba phòng ngủ, hai toilet và một phòng thờ đầy đủ tiện nghi Quý vị và các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552. Còn đây là phần sau thì mình à, quý vị đang xem là cái sổ sổ đỏ của căn nhà này nha quý vị. Sổ riêng chính chủ. Và phía sau nữa thì mình có để vị trí cho quý vị à, xem. Rồi ờ, xin cảm ơn quý vị. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Despertar así por las mañanas, tus ojitos rondando en mi cama y sin querer me vuelvo a enamorar. Me has dejado en el corazón una semilla llenita de amor que voy a cuidar hasta que muera el sol. Y así, siempre y en que me da vida, son tus lágrimas mi agua bendita, que me llenan de feliz